Cả nhà lưu lại khi cần nhé Chảm sữa cũng tắm rau sam Chân tay miệng tắm rau sam Mồ hôi chân tay Tắm lá lốt da nhiều mồ hôi tắm lá dâu da ít mồ hôi tắm lá tía tô Sốt cao tắm lá cây cúc tần Sốt xuất huyết tắm lá tre Thủy đậu tắm lá lốt Lên sởi tắm cây mùi già Dị ứng mề đay tắm rau kinh giới Chúng gió cũng tắm rau kinh giới da chảy nước mù tắm lá ổi, ho do lạnh tắm nước gừng, tắc nghẹt mũi tắm vào bưởi, đẹp da thì tắm rửa nước vào gạo, huyết áp cao ngâm chân nước gừng, huyết áp thấp rửa mặt nước gừng, tắc ít sữa chườm ngực nước nóng, lạnh bụng chườm cây ngải cứu, bỏng nhẹ bôi nhựa cây nha đam, xa tử cung tắm nước nghệ vàng, chỉ lòi rong tắm lá trầu không, viên xoang sông nước lá bạch đàn, tránh mũi đốt bôi nước hòa vitamin B1 viêm nhiễm ngoài da tắm lá bàng cước chân tay thì ngâm nước lá lốt đám tang bốc mộ về tắm bổ kết hôi chân ngâm nước muối bị zona thần kinh tắm lá phèn đen sau đó lấy mì chính pha với nước đun sôi để nguội khá đặc rồi bôi vào chỗ bị zona